Người Việt làm hoàng đế Trung Hoa là ai? Chúng ta vẫn thường nghe lịch sử nhắc về các triều đại Trung Hoa hùng mạnh, từng nhiều lần xâm chiếm Việt Nam. Nhưng liệu quý vị có biết rằng trong lịch sử 5.000 năm đã từng có một người Việt nắm binh quyền và lên ngôi hoàng đế Trung Hoa trong vỏ vẹn 3 năm? Có nhiều tranh cãi lớn đã xảy ra giữa các sử gia Trung Quốc và Việt Nam trong hàng trăm năm xoay quanh bí ẩn về thân thế của vị hoàng đế Trung Hoa này. Vì khả năng lớn, ông chính là một người mang dòng máu của Đại Việt. Vậy ông là ai? Câu chuyện ly kỳ này phải bắt đầu từ triều đại nhà Trần, chính xác là từ vua Trần Thái Tông. Lúc bấy giờ, vua Trần Thái Tông đã có 6 hoàng tử là Trần Quốc Khang, Trần Hoảng, vua Trần Thánh Tông sau này, Trần Quang Khải, Trần Nhật Vĩnh, Trần Ích Tắc và Trần Nhật Duật, cùng với hai công chúa là Thiều Dương và Thụy Bảo. Trong đó, Trần Ích Tắc là người đã đem cả gia quyến đầu hàng quân Nguyên Mông nên thường bị các sử gia chỉ trách. Tuy nhiên, nếu nhìn lại thì Trần Ích Tắc có lẽ không phải là một kẻ hèn nhát mà là một kẻ sinh nhầm thời. Trần Ích Tắc, kẻ sinh nhầm thời hay định mệnh. Cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có viết về Trần Ích Tắc như sau. Khi Ích Tắc chưa sinh, vua Thái Tông nằm mộng thấy một vị thần có ba mắt từ trên trời xuống, nói rằng thần bị thượng đế trách phạt, xin ký thác vào vua, sau này lại về phương Bắc. Khi Ích Tắc sinh, giữa trán có vết giống như con mắt, hình dáng cũng giống như người trong mộng. Đồng thời, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng đã mô tả về Trần Ích Tắc là một con người thông minh hiếu học, thông hiểu kinh sử, lực nghệ, văn trường nhất đời. Dù nghề vặt như đá cầu, đánh cờ, không nghề gì không thông thạo, từng mở học đường ở bên hữu phủ đệ, tập hợp văn sĩ bốn phương cho học tập, cấp cho ăn mặc, đào tạo thành tài như Mạc Định Chi ở Bàng Hà, Bùi Phóng ở Hồng Châu, gồm 20 người đều là các bậc anh tài giúp ích cho quốc gia. Tuy nhiên, khi Huệ Túc Phu Nhân xem lá số của Hoàng thân quốc thích nhà Trần đã nói với vua Trần Thái Tông rằng Thiếp xem tử vi cho các thiếu niên trong hoàng tộc, thấy họ đều là các vị anh hùng xã mai sau. Sự nghiệp của Quang Khải, Quốc Tuấn mai sau rực rỡ vô cùng. Số của Quốc Tuấn là số của một vị anh hùng, là bậc thánh nhân, chắc không có việc tạo phản đâu. Trong số các vị thái tử, thiếp chỉ lo có số của đệ tứ thái tử Trần Ích Tắc, thông minh nhưng sau này hình khắc lục thân, trôi nổi. Đây là điều được ghi lại trong cuốn Đông Á Dì Sự. Nhận định của Huệ Túc Phu Nhân quả không sai. Xét đến bối cảnh chính trị xã hội Việt Nam thời bấy giờ là thời chiến tranh loạn lạc. Những vị tướng giỏi võ nghệ, thông binh Pháp rất được xem trọng. Trong khi hoàng tộc nhà Trần thì hầu như ai cũng giỏi võ nghệ vì kế thừa phái võ Đông A từ thời Trần Tự Viễn. Nhưng Trần Ích Tắc lại không thích võ thuật Tuy nhiên, về văn thì Trấn Ích Tắc lại giỏi nhất trong tất cả các hoàng tử. Ông cũng chê bai anh em của mình chỉ là bậc võ biển. Nhưng Trần Ích Tắc lại là kẻ sinh nhầm thời. Khi quân Nguyên đánh bại nhà Tống, chuẩn bị tiến đánh Đại Việt thì tình thế Giang Sơn nguy ngập, việc dùng binh đánh trận tất nhiên được chú trọng hơn. Trong khi đó, Trần Ích Tắc lại chỉ giỏi văn, còn như võ thuật hay cách bày binh bố trận thì đều không am tường, nên không được trọng dụng như những người khác văn tài giỏi nhất nhưng không được trọng dụng, tâm tật đố và bất bình của Trần Ích Tắc đã nổi lên từ đó. Vào năm 1285, khi đại quân Nguyên Mông tiến đánh Đại Việt, Trần Ích Tắc bèn đưa cả gia quyến ra đầu hàng và được phong làm An Nam quốc vương. Nếu như quân Nguyên Mông đánh bại nhà Trần thì Trần Ích Tắc sẽ được lên ngôi vua. Có người nói rằng Trần Ích Tắc tham lam, cũng có người thì nghĩ ông ta hệt nhát sợ giặc, nhưng có lẽ phần nhiều là vì tâm tật đố. Trần Ích Tắc thật là một kẻ sinh nhầm thời vậy. Quân Đại Việt dưới sự chỉ huy của quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo đã đánh bại quân Nguyên Mông. Không chỉ thế, đến năm 1288, quân Nguyên lại một lần nữa thảm hại trước Đại Việt. Quân Nguyên bị thua trận, Trần Ích Tắc mang theo cậu con trai đầu sinh năm 1275 là Trần Hữu Thành cùng với gia đình đến ở Ngạc Châu, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, giữ chức quan Hồ Quảng Bình Trường Chính sự. Nhưng nếu nhìn lại điểm báo trong giấc mơ của vua Trần Thái Tông về Trần Ích Tắc thì phải chăng đây cũng là định mệnh? Thần bị thượng đế trách phạt, xin ký thác vào vua, sau này lại về phương Bắc. Đây chẳng phải chính là lời trong mộng khi xưa đã ứng nghiệm hay sao? Ông cũng là số phận an bài. Không những thế, việc Trần Ích Tắc phải tha hương cũng ứng với dự báo của Huệ Túc Phu Nhân rằng số của đệ tử thái tử Trần Ích Tắc thông minh nhưng sau này hình khắc lục thân trôi nổi. Đến đây, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị khán giả vừa duyên vạn cổ bâng khuâng. Nếu như số phận an bài như vậy từ trước, thì phải chăng con người chỉ có thể bất lực thuận theo? Câu trả lời là không, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi số phận, nhưng điều đó lại không phải là điều dễ dàng và cũng cần phải biết từ phương pháp. Tuy nhiên, đó là phương pháp gì, thực hành ra sao thì Duyên Vạn Cổ xin mời quý vị hãy đón xem ở những video tiếp theo. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng quay lại câu chuyện của Hoàng tử Trần Ích Tắc hậu duệ nhà Trần ở Trung Quốc. Ở phương Bắc, Trần Ích Tắc có được thêm người con thứ đặt tên là Trần Hữu Lượng, nhưng đến đây thì lại có sự mâu thuẫn trong sử sách của nhà Minh và Đại Việt. Theo Minh Sử thì Trần Hữu Lượng sinh ở tỉnh Hồ Bắc trong một gia đình đánh cá. Ông Nguyên họ tạ nhưng vì tổ tiên ở nhà họ Trần nên đổi sang họ Trần. Ông là con Trần Phục Tài, sau khi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương bình định xong Vũ Xương, có phong cho Trần Phổ Tài làm thừa ân hầu, con thứ của Trần Hữu Lượng làm quy đức hầu. Tuy nhiên, Trần Hữu Lượng lại chính là đại địch lớn nhất tranh giành thiên hạ với Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Việc Triều Minh viết lại lịch sử đã cắt đi phần liên quan đến Việt Nam cũng là một khả năng. Đó là sử chung, vậy còn sử Việt thì lại nói như thế nào? Theo các bộ sử Việt như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Sử Tiêu Án của Ngô Thỏi Sĩ, Đại Nam Thực Lục, Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ cùng gia phả nhà Trần để lại thì những ghi chép về Trần Hữu Lượng chi tiết và rõ hơn. Nhưng khác với sử nhà Minh, các bộ sử Việt đều khẳng định Trần Hữu Lượng là con thứ của Trần Ích Tắc. Các bộ sử Việt khác như Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục đều có nhắc đến Trần Hữu Lượng qua các sự kiện có liên quan. Đặc biệt, là hai lần Trần Hữu Lượng muốn được liên minh với Đại Việt đều có ghi chép. Theo ghi chép của nhà Trần thì Trần Ích Tát có người con là Trần Hữu Lượng ở Hồ Bắc. Khi ông qua đời, con cả là Trần Hữu Thành đã thay cha dạy học cho Trần Hữu Lượng. Vì thế, câu chuyện về cha mình xưa kia đúng sai như thế nào thì Trần Hữu Lượng không tỏ tường. Nhưng nguồn gốc từ nhà Trần của Đại Việt thì Trần Hữu Lượng lại rất rõ. Trần Hữu Lượng biết tổ tiên của mình cụ tổ là Trần Tự Minh thuộc nhóm tộc người Bách Việt ở vùng Mân Việt, nay thuộc Phúc Kiến, Trung Quốc, theo dòng người Bách Việt xuống phía Nam giúp vua An Dương Vương. Trần Tự Minh cùng với Cao Lỗ từng là những vị tướng tài ba trụ cột là hai cánh tay đắc lực giúp cho An Dương Vương nhiều lần đánh bại quân Triệu Đà. Lúc bấy giờ, ở Trung Quốc đã nổi lên phong trào noi gương Đại Việt từng ba lần đánh bại quân Nguyên, khiến cho nhiều cuộc khởi nghĩa chống Nguyên đã nổ ra. Trần Hữu Lượng đã âm thầm rùi mải kinh sử, học theo cuốn sách Đông Á võ phái của cụ tổ là Trần Tự An. Khởi nghĩa chống quân Nguyên xin hòa thân với nhà Trần. Vào năm 1354, Trần Hữu Lượng đã tham gia khởi nghĩa chống quân Nguyên. Nhớ lại nguồn gốc từ nhà Trần ở Đại Việt của mình, ông đã cho người sang gặp vua Trần Dụ Tông muốn được hòa thân. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã có ghi chép rằng Giáp Ngọ, Thiệu Phong năm thứ 14, tức năm 1354, Nguyên Chí Chính năm thứ 14. Mùa xuân tháng 2, quan trấn giữ biên giới phía Bắc cho chạy Trạm Tâu, việc Trần Hữu Lượng nước Nguyên giấy binh, sai sứ sang xin hòa thân. Hữu Lượng là còn Trần Ích Tắc. Sách Việt Sử Tiêu Án có ghi chép rằng Trần Hữu Lượng khởi binh ở Giang Châu, sai sứ giả sang nước ta xin hòa hữu lượng là con của Ích Tắc, cuối đời Nguyên cùng vua Minh Thái Tổ khởi binh. Tuy nhiên, từ khi Trần Ích Tắc chạy theo quân Nguyên, nhà Trần đã xem ông ta như một kẻ phản bội và không công nhận là dòng tộc nữa nên đã từ chối hòa thân. Việc Trần Hữu Lượng mới khởi binh đã muốn hòa thân với nhà Trần cho thấy nhiều khả năng ông ta là con của Trần Ích Tắc. Nếu không phải là con của Trần Ích Tắc thì một người lúc mới khởi binh không có tên tuổi hay sự nghiệp gì thì dựa vào cớ gì mà hòa thân với nhà Trần đây? nhà Trần đương nhiên cũng chẳng có lý do gì để hòa thân với một cuộc khởi nghĩa chưa hề có một tiền đồ gì cả. Sự việc mà Trần Hữu Lượng tham gia khởi nghĩa cũng được ghi chép trong cuốn gia phả của hậu duệ Trần Quốc Toản là Viêm Phương Trần Tộc Lưu Phả. Theo đó thì hậu duệ Trần Quốc Toản đã theo quân khởi nghĩa của Trần Hữu Lượng rất đông. Điều này cho thấy rằng Trần Hữu Lượng thật sự có một khả năng chính là hậu duệ của nhà Trần. Vì thời đó có rất nhiều cuộc khởi nghĩa chống quân Nguyên khác còn mạnh hơn, vậy mà hậu duệ của Trần Quốc Toản lại về theo Trần Hữu Lượng. Theo minh sử ghi chép thì năm 1354, nhờ sự giới thiệu của Từ Thọ Huy, Trần Hữu Lượng đã tham gia vào một cuộc khởi nghĩa của Nghê Văn Tuấn và trở thành một trong những trụ cột của nghĩa quân. Vào năm 1357, ông giết Nghê Văn Tuấn vì y âm mưu định giết Từ Thọ Huy. Sau đó Trần Hữu Lượng tự xưng là tuyên úy sứ khiêm bình trường chính sự, khởi binh tấn công các lộ thuộc Giang Tây. Ông trở thành tổng chỉ huy quân đội các vùng Giang Tây, An Huy, Phúc Kiến. Vào năm 1359, sau nhiều trận thất bại, quân Nguyên hoàn toàn suy yếu. Trong số các cuộc khởi nghĩa chống Nguyên thì mạnh nhất chính là quân của Trần Hữu Lượng, yếu hơn là đội quân của Trương Sĩ Thành, Chu Nguyên Trường. Cũng trong năm này, Trần Hữu Lượng đã xưng làm Hán Vương. Vào năm 1360, trước sức mạnh vượt trội của mình, Trần Hữu Lượng xưng là hoàng đế, lấy quốc hiệu là Đại Hán, niên hiệu là Đại Nghĩa, tiếp tục đánh đuổi tàn dư của quân Nguyên và thu phục các cuộc khởi nghĩa chống Nguyên khác. Nếu như Trần Hữu Lượng thật sự là con của Trần Ích Tát, thì thực chất hậu duệ của nhà Trần đã trở thành hoàng đế của Trung Hoa. Lưu Bá Ôn, tiếc nuối lớn nhất của Trần Hữu Lượng vào năm 1360, Trần Hữu Lượng đã dẫn đại quân thủy bộ tiến đánh Chu Nguyên Chương. Quân Chu Nguyên Chương dù yếu hơn nhiều, nhưng ông ta lại có được vị quân sư lừng danh trong lịch sử là Lưu Bá Ôn. Người Trung Quốc vẫn có một câu rằng, vạn thế quân sư Gia Cát Lượng, nhất thống thiên hạ Lưu Bá Ôn. Khi đại quân do đích thân Trần Hữu Lượng tiến đến, quân tướng của Chu Nguyên Chương nhiều người e sợ, xuống tinh thần, có ý kiến nên lui binh vẻ cố thủ ở Trung Sơn, Tử Kim Sơn, Đông Giao, Nam Kinh. Có mưu sĩ cho rằng tốt nhất là nên đầu hàng rồi sáp nhập vào quân của Trần Hữu Lượng. Chu Nguyên Chương lắng nghe chưa biết thế nào, nhìn lại thấy Lưu Bá Ôn vẫn lặng thinh. Đoán biết ông ta đã có diệu kế nên ra lệnh ngừng tranh luận để gặp riêng với Lưu Bá Ôn. Chu Nguyên Chương lúc đó đã mời Lưu Bá Ôn vào phòng riêng rồi hỏi rằng Địch đã tới gần, tiên sinh có cao kiến gì chăng? Lưu Bá Ôn đã đáp kẻ địch kiêu ngạo thì nên dụ địch vào sâu rồi dùng phục binh tiêu diệt. Sau khi bàn tính, Chu Nghiên Trương cho bạn cũ trước đây của Trần Hữu Lượng là Triệu Khang Mậu Tài trả hàng, sai một lã bọc mang thư đến cho Trần Hữu Lượng, nói cứ đưa quân đánh vào thành ứng thiên, còn mình sẽ làm nội ứng ở cửa thành vào bắt Chu Nghiên Trương. Trần Hữu Lượng rất mừng nhưng cũng nghi ngờ, chất vấn lão bộc đưa thư nhiều điều nhưng lão này đều trả lời rất trôi chảy. Trần Hữu Lượng đã đưa quân đến nhưng rất thận trọng vì nghi có thể là trá hàng. Tuy nhiên đến cầu Giang Đông thì quân Trần Hữu Lượng bất ngờ bị tập kích, thiệt hại nhiều không kể xiết. Trần Hữu Lượng nhờ các tướng hộ vệ lên thuyền nhỏ mới chạy thoát. Tới năm 1361, Trung Nguyên Chương đã tiến đánh Giang Châu, nhờ mưu kế của Lưu Bảo Ôn mà quân Trung Nguyên Chương đã thắng trận. Trần Hữu Lượng phải cho quân rút về Vỗ Xương. Biết mình bại bởi mưu kế của Lưu Bảo Ôn, Trần Hữu Lượng đã nói rằng dưới tay ta thiếu một mưu sĩ như Lưu Bá Ôn, sau này kẻ tiêu diệt ta chắc chắn chính là Lưu Bá Ôn rồi. Chẳng lẽ ý trời nghiêng về Trung Nguyên Chương nên mới sai Bá Ôn tới trợ giúp đó chăng? Trận chiến cuối cùng Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cùng với các sách sử khác đều đề cập đến sự việc vào năm 1361. Để đương đầu với Trung Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng lại cho người sang Đại Việt xin hợp quân. Tuy nhiên, vua Trần Dụ Tông vẫn cự tuyệt với dòng họ của Trần Ích Tác và nhất quyết không mang quân trợ giúp. Theo Minh Sử, các cuộc giao tranh giữa Trần Hữu Lượng và Trung Nguyên Chương sau đó đều bất phân thắng bại. Tới năm 1363, diễn ra trận chiến trên hồ Bà Dương, quân của Trần Hữu Lượng có 60 vạn, Trung Nguyên Chương có 20 vạn quân. Với lực lượng mạnh hơn, sau 3 ngày đại chiến dữ dội, quân của Trần Hữu Lượng giành được chiến thắng. Tuy nhiên, khi nhận thấy các thuyền của Trần Hữu Lượng đều to lớn và sát vào nhau, Trung Nguyên Trương đã nghe lời khuyên dùng hỏa công lật ngược được thế cờ. Trần Hữu Lượng đã bị tử trận trong cuộc chiến này. Trần Hữu Lượng mất, con là Trần Lý lên nối ngôi, lấy niên hiệu là Đức Thọ. Năm sau, Trung Yên Trương đã đưa quân đến thành Vũ Sương để đánh bại Trần Lý, chính thức đánh bại triều đại do Trần Hữu Lượng dựng lập nên. Dù vương triều của Trần Hữu Lượng chỉ tồn tại vài năm ngắn ngủi, nhưng nếu theo như sử Việt ghi chép thì đã có một hoàng đế Trung Hoa mang dòng máu của Đại Việt. Nối tiếc lớn nhất của nhà Trần sau khi Chu Nguyên Chương lập ra nhà Minh thì tới năm 1368, vua Trần Dụ Tông của Đại Việt phải sang thần phục nhà Minh. Ở Đại Việt vào năm 1399, Hồ Quý Ly đã xử tử 370 tướng lĩnh tôn thất nhà Trần. Năm 1400 thì lên ngôi vua. Tuy nhiên, cha con Hồ Quý Ly cũng nhanh chóng đầu hàng khi bị quân Minh tiến đánh. Đây là lần duy nhất Đại Việt bị mất quyền tự chủ bởi phương Bắc tính từ thời Ngô Quyền năm 939 đến nay. Quân Minh đã vừa vét rất nhiều tài nguyên của Đại Việt, nhiều người tài giỏi, thầy thuốc có tiếng bị bắt sang phục vụ cho nhà Minh. Ví như Hồ Nguyên Trường là nhân tài người Việt đã sang nhà Minh và phải sáng tạo ra súng thần công rất nổi tiếng thời đó. Một số nhà nghiên cứu tiếc nuối cho rằng nếu vua Trần Dụ Tông liên minh với Trần Hữu Lượng thì nhiều khả năng Hoàng đế Trung Hoa Trần Hữu Lượng sẽ thật sự thống nhất Trung Hoa với một triều đại vững chắc, không phải chỉ vài năm ngắn ngủi mà là tồn tại trăm năm hai triều đại nhà Trần của hai nước sẽ tương hộ với nhau và như thế cũng sẽ không xảy ra cái họa hồ quý ly cướp ngôi, Đại Việt cũng không bị xâm chiếm đô hộ bởi nhà mình Lịch sử quả thật đã có thể đi theo một chiều hướng khác. Kính thưa quý vị, video ngày hôm nay tới đây cũng đã kết thúc. Quý vị hãy nhớ bấm nút like, share và subscribe để giúp cho kênh Duyên Vạn Cổ ngày càng phát triển hơn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.